Xin chào quý vị và các bạn đã đến với điện máy Cường Linh Vâng, chúng, hôm nay chúng tôi đem đến cho các bạn uh, máy phun thuốc xạ phân xả lúa Volga sử dụng động cơ Honda Thái Lan chính hãng nhập nguyên chiếc từ Thái Lan nhé Đây là về ngoài của máy tổng thể của máy đây khi uh, vận chuyển thì chúng tôi sẽ đưa máy sẽ được đóng thùng như thế này Đấy, ngoài thùng có chữ Volga Honda tem như là đây tên hàng là máy phun hạt dùng trong nông nghiệp này VH2526L này GX35 ở bên ngoài thì có à, số khung của máy nhá đấy khi nhận hàng các bạn à, được à, kiểm tra máy và kiểm tra số khung máy máy phút thuốc sử dụng động cơ GX35 Honda Thái Lan tổng thể con máy thì có hai màu à, chủ đạo là đỏ và trắng nhìn rất bắt mắt bên à, thân của động cơ có dập nổi số khung này đấy có chữ Honda X35 dập nổi này động cơ thì à, khởi động bằng dây giật dập nổ đấy chất lượng của động cơ Thái Lan thì ờ, khỏi phải bàn rồi Đấy, chất lượng của nó thì được ờ, đánh giá từ rất lâu rồi qua nhiều người qua nhiều thời gian sử dụng của người dân rồi đấy đây là sau lưng của máy thì ờ, được có dây dây dây đeo như thế này rất là êm để mình mang mang trên vai sau lưng này đấy ở sau thì có một lớp nhựa non Đấy, để uh, trong thời gian mình uh, sử dụng máy thì có một độ rung ấy thì mình đỡ về uh, ờ, đau vai kèm theo đó là máy có thiết kế thêm những cái lò xo như này đấy nó sẽ giảm cái độ uh, rung giật trong quá trình uh, máy máy uh, khởi động cũng như trong quá trình mình sử dụng ấy đây là cái bình chứa dung dịch hay là phân lúa Đấy, có 26 lít trên à, thân có chữ Vonga này chữ Honda này được dán nổi như này Đấy. còn đây là hệ thống điện của nó thì cũng à, đơn giản như máy cắt cỏ thôi có hai dây một âm một dương mình cần kết nối như thế này đây là nút uh, nút nguồn của nó này khi mình uh, sử dụng thì mình uh, tắt thế này đấy còn đây là hai cái tay đấy của nó một là tay ga các mức khác nhau còn bên này là cái ờ, để mình điều chỉnh ờ, cái mức ờ, phân lúa nó xuống đấy thì ừ, bên cạnh điều chỉnh qua cái này thì các bạn có thể điều chỉnh qua cái cái khắc nối như thế này đấy có thể là xịt vào lỗ bên trong này nó có ba nấc đây ở ngoài cùng thì là nước ờ, ấy nhất lớn nhất cả cái mức ờ, lụa lúa hay là phân xuống nhiều nhất đây thì ờ, kèm máy có gồm những phụ kiện như là các ống nối này Đấy. ống nối ống nối mềm này để nối từ máy này các ống nối cứng này nhựa được làm rất chắc chắn và đây là tay cầm và các vòi các vòi vòi nối đây tôi sẽ để lấy ra các bạn xem đây là các ờ, dây nối này Đấy, được làm bằng ờ, dẻo dẻo su đây là cái phếu để ờ, đổ dầu này đổ dầu đổ xăng cho động cơ này đây là cái à, cái cái cái à, để phun và trong quá trình mình phun thì à, dung dịch sẽ sẽ cạt vào cái cánh quạt này nó quay thì nó sẽ tỏa ra ngoài đấy đây là tay cầm để kết nối vào cái cái, cái, cái ống này còn cái này là để ờ, trong trường hợp ờ, mình ờ, xả thuốc sâu hay là dung dịch gì bằng nước thì mình sẽ chúng ta sẽ thay cái này vào trong ở, ở trong cái cái bình dung dịch của nó Đấy. ở trong cái bình sẽ có một tấm lọc như này để ngăn mình trong trong khi pha thì có một số nó cặn bá thứ rác thì sẽ được ngăn ở đây đấy đấy thì uh, khi mà xả phân xả hạt lúa xả hạt gì thì chúng ta sẽ để uh, cái tấm này đấy để à, mình xả còn khi xả dung dịch xả thuốc trừ sâu các thứ thì mình sẽ thay đấy thay cái này vào bằng cách uh, mở hai con ốc uh, hai bên này đây đấy toàn bộ những uh, bộ phận này và cái uh, phần này là sẽ được làm bằng à, inox nhé inox chống rỉ để trong quá trình mình sử dụng thì à, những à, dung dịch như thuốc sâu hay là các thứ sẽ tránh được việc rỉ sét và độ bền của tuổi thọ của, của máy sẽ cao hơn đấy và máy thì kèm theo một sách quyển sách hướng dẫn sử dụng và bên này là thẻ bảo hành phiếu bảo hành của nó đấy bảo hành 12 tháng chính hãng của hàng Thái Lan còn đây là những ờ, phụ kiện như là dây đai để ờ, giữ các ống này để kết nối các ống này phụ kiện ốc này tô vít này chồng này thì cái việc ờ, lắp đặt máy cũng khá đơn giản thôi thì khi mua về thì các bạn có thể sẽ nối cái ống mềm này đấy nối mềm vào đây và bỏ cái một một cái dây dây đai như thế này để à, cố định cái ống này vào cái cái thân này đấy rồi tiếp tiếp theo là nối ống ống ngắn này vào đây và cái ống dài này sẽ là ngoài cùng đấy nó được là thiết kế à, các đường như thế này đấy, để kết nối giúp cho máy thêm chắc chắn hơn đấy. còn à, ngoài ra khi khi mà chúng ta phun à, các dung dịch thì uh, sẽ phải thay cái này sẽ phải thay cái nấm này cái cái quản này đấy bằng một uh, phụ kiện khác đó là chúng kèm theo đây đây nó sẽ phụ kiện như thế này bỏ đây đấy rồi à, lấy lấy cái à, phần lõi cao su này bỏ sang bỏ qua đây đấy rồi à, kết nối vào đây rồi à, chúng ta sẽ dùng sử dụng các à, cái ống nối ống này ép vào đây đấy thì à, quy trình lắp đặt sử dụng khá là đơn giản đấy à, quý vị các bạn mà mua về mà có thắc mắc gì à, có thể à, liên hệ đến số nhân viên bán hàng hoặc là qua thẻ bảo hành để được uh, hướng dẫn lắp đặt cũng như là có những thắc mắc thì chúng tôi sẽ được uh, sẽ được giải đáp qua được uh, gọi đến uh, nhân viên chúng tôi quý khách có nhu cầu muốn mua máy phun thuốc xả phân xả lúa von Vonga VH26L sử dụng động cơ G35 Thái Lan thì vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh hoặc là qua website chúng ta để dưới phần mô tả và theo số điện thoại 0339 039 968 chúng tôi xin cảm ơn các bạn nhấn nút đăng ký kênh để à, đón xem những video tiếp theo cảm ơn tất cả các bạn